là thua kèo rất là nhiều ok trong 5 trận này mới chỉ thắng đúng một trận ok anh em khi áp mức tỷ lệ chấp nửa trái và 1 phần tư như thế này và Liverpool ấy thì cái hiệu số thắng của họ cũng không được cao khi họ đá trên sân khách đúng chưa anh em Ok, uh, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Trịnh Tuấn bóng đá cũng như Trịnh Tuấn soi kèo và fanpage soi kèo Trịnh Tuấn. Và trong cái giữa tuần này thì uh, cúp C1 châu Âu lại uh, ờ, quay trở lại với anh em và những cái cặp đấu lượt về uh, cũng rất là hay. Uh, mình đã phân tích và nhận định cho anh em những cái cặp đấu uh, giữa Man City và Leipzig và cũng như Porto và Inter Milan rồi. Để anh em nào xem chưa uh, chưa xem anh em có thể uh, lên kênh anh em xem và xem xong để lại cho mình cái bình luận cái dự đoán cái ý kiến cái quan điểm của anh em về những cái cặp đấu này đó bởi vì cúp C1 và không phải là những cái trận đấu đơn giản và chúng ta có thể dễ chơi bởi vì nó luôn luôn có những cái tính bất ngờ đặc biệt hai cái trận đấu này à, là hai cái trận đấu lượt đi nó đã 1-1 lượt đi nó đã 1-0 rồi cho nên lượt về hoàn toàn hai đội đều có cái cơ hội riêng của mình à, trong khi đó một cái trận đấu cũng được rất nhiều anh em quan tâm đó là cái trận đấu mà kết quả nó dường như nó đã an bài rồi tuy nhiên thì à, ờ, giới mộ điệu cũng à, ờ, giới đầu tư vẫn còn có những cái để anh em đầu tư tuy nhiên thì mình tin chắc có những anh em mà báo ở ngoài qua thầu qua cò à, sẽ gãy rất là đau đớn ở cái trận đấu này và à, làm sao để anh em chơi có thể đầu tư hiệu quả về cái cặp đấu này à, đó là các trận đấu giữa Real Madrid sẽ gặp Liverpool thì mình sẽ vào phân tích và nhận định cho anh em để anh em có thể đầu tư ok nhất và những cái mã nào anh em chơi ok những mã nào không chơi thì chúng ta bỏ đúng chưa và anh em muốn chơi những cái trận đấu nào mà à, trận đấu này mà muốn chơi có lãi thì liên hệ qua Facebook của mình đúng chưa mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả hơn à, với những cái tham số với những cái thống kê à, mà mình và đội ngũ à, phân tích soi kèo đã lên à, rất là nhiều những trận đấu cho anh em có thể đầu tư và tỷ lệ thắng rất là cao ok thì bước vào cái trận đấu này thì anh em để ý ở cái trận đấu lượt đi thì chính à, Liverpool đá trên sân nhà của mình đã để Real Madrid à, ghi tới tận 5 bàn vào lưới đó một cái con số à, một cái trận đấu rất là bất ngờ à, bất ngờ và đặc biệt là cái hàng thủ hôm đó à, thi đấu khá là tệ hại với Gomez, Van Van Dijk vân vân đấy và cái thống kê à, về cái hiệu suất à, của cái trận đấu này thì anh em thấy 48% tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng uh, có tổng 9 cú sút mà Liver ghi ghi ghi được uh, tới 5 bàn thắng vào lưới của của Liver. Đó một cái con số À, ờ, thực sự là bất ngờ à, và tính ra thì anh em thấy cái hiệu suất ghi bàn à, của các cầu thủ à, Real rất là tốt đúng anh em cái kỹ năng dứt điểm của những cái cầu thủ ví dụ là Benzema này ở Vinicius này đấy, thì khá là ok luôn à, và chúng ta điểm trước tiên thì chúng ta phải điểm qua cái phong độ à, kể từ khi sau trận đấu đó thì à, hai đội này về à, giải vô địch quốc gia phong độ nó như thế nào trước khi điểm qua phong độ thì chúng ta phải nhắc lại cái thành tích đối đầu của hai đội trong 6 trận gần nhất đối đầu thì tỷ lệ thắng 83% đang nghiêng về Real Madrid đấy Liverpool uh, tuy là đội bóng mạnh và và đang đá rất là hay và cũng thuộc dạng ông kẹ ở cái đấu trường C1 Tuy nhiên à, với Real Madrid họ là một cái đẳng cấp cao hơn đấy họ là nhà vua của C1 rồi chúng ta không nói được à, bởi vì à, tỷ lệ thắng như thế này thì à, rõ ràng à, cái trận lượt về này thì hầu như là nó ngã mũ đúng chưa hầu như ngã mũ và liver cũng không còn cái động lực à, để thơ đấu nữa và cách biệt ba bàn mà đá trên sân khách nữa thì thật sự là rất là khó để sang lấp đấy tỷ tỷ lệ 5-2 đúng chưa anh em trừ khi trừ khi Real nó bỏ hoặc là nó nó nó bịp hoặc là nó bán đó ờ, liver ghi ba ba bàn vào lưới của Real đó thì cái trận đấu này mà liver mà ghi được ba không vào lưới của Real thì nói thẳng luôn là bịp đúng chưa này bịp còn bình thường nó bình thường thắng tầm khoảng một không hoặc là hai không mà Real nó không đá thì nó còn thắng được chứ ít nhất là một trận hòa để mà Liver thắng lượt về mình thực sự là là là không thể chấp nhận được đó À, và một cái điều nữa anh em lưu ý là sau 6 trận đấu thì chính Real Madrid đã ghi tới tận 13 bàn vào lưới của của uh, Liver trong khi đó Liver chỉ ghi mới có 4 bàn mà thôi và tổng số thẻ uh, sau sau 6 trận đã qua thì uh, nó tới tận 16 đấy 16 16 sau 6 trận đó thì thì thì uh, một trận thì cũng cũng khá là ít thẻ đó, kèo này thì cũng khá là ít thẻ cho nên em có thể đầu tư cái xỉu thẻ được đúng chưa còn về cái thành tích gần đây thì hiện tại thì uh, uh, Real thì uh, cũng Ờ, đang có cái phong độ tương đối tốt ở trong cái giải ờ, La Liga khi 6 trận thì họ có tới 3 chiến thắng, hai trận hòa và một trận thua trước Barcelona đúng chưa anh em đó còn lại thì bên phía Liver thì phong độ gần đây có vẻ như họ đang dần lấy lại được cái phong độ nhưng cái tính ổn định thì cũng chưa có bằng chứng là sau trận thắng 7-0 trước MU thì lại để thua 0-1 trước Bournemouth và đặc biệt khi đá sân khách á, thì cái sự ổn định của uh, Liver thì không đáng để cho anh em có thể đầu tư được đấy bằng chứng là trong hai trận đá qua thì Liver đều thua kèo đấy thua Sydney Palace và hòa Sydney Palace và thua cả Bournemouth và ở à, những trận trước đó thì thua Brighton thua Wolverhampton chỉ thắng được 2-0 trước Newcastle thôi đấy rất là khó à, để cho chúng ta dự đoán đúng cái phong độ của Liverpool lúc này đúng chưa em đó từ đầu thắng MU U70 là quay trở lại rồi tự nhiên bị hòa với Sydney Palace rồi sau đó đấy à, sau đó lại lại lại à, thua Bournemouth trên sân khách đó một đối thủ yếu đó à, và cái thành tích trên sân nhà của Real thì anh em biết rồi ở ờ, Real thì đã rất là chắc mà xét về cái phong độ tổng tổng hợp á, thì Real nhỉnh hơn đôi chút bởi à, những cái đồ đối thủ mà những trận mà Real hòa ấy, thì chỉ là Real Madrid hoặc là Barca những đối thủ khá là mạnh rồi đấy Atletico hoặc là Barca còn lại thì những đối thủ trung bình đấy thì rõ ràng Real Madrid dễ dàng có những trận thắng đó đó là về điểm qua thứ nhất là về cái thành tích đối đầu thứ hai là về cái phong độ gần đây à, còn lại thì à, điểm qua về cái tình hình nhân sự thì nếu hôm nay à, sơ đồ dự đoán à, có cả Junior à, Vinicius này, à, Van Benzema và bộ bộ ba Toni Kroos, Tomane và Luka Modric. Đấy, thì chỉ cần cái bộ 6 này thôi thì chưa chắc Liverpool có thể à, lụm được chứ đừng có nói tới việc mà họ có bàn thắng trên sân của Real đúng không anh em? Đấy. Trừ khi trừ khi à, huấn luyện viên Ancelotti à, thay đổi cái sơ đồ nhưng anh em biết chắc chắn Ancelotti là một huấn luyện bảo thủ, huấn luyện viên người Ý bảo rất là bảo thủ và luôn luôn luôn luôn cho mình cái sự chắc chắn an toàn đấy ít nhất là cũng phải có một trận hòa để làm hài lòng cái huấn luyện viên hài lòng à, cái lãnh đạo đó chứ không thể nào mà buông những cái trận đấu mang tính danh dự trong cái đấu trường C1 này trên sân hoàng gia của mình trên sân Betnabil đúng chưa anh em đó quan trọng quan trọng là là là là các cầu thủ nó có chịu đá hay không đúng chưa đó à, và với cái cầu thủ à, mình thấy mình thấy ở thời điểm hiện tại cái cái à, cái, cái, à, cái bên phía các cầu thủ bên liver mới là đội bóng mà uh, mất sức nhiều thứ nhất uh, thứ nhất mất sức là ở chỗ họ phải di chuyển họ phải di chuyển liên tục thứ hai nữa là cái lịch thi đấu của liverpool trong những trận gần đây nó dày đặc hơn rất là nhiều uh, so với real uh, ảnh hưởng rất lớn uh, tới cái quá trình của các cầu thủ và uh, bên phía liverpool thì hôm nay cũng uh, vắng đi những cái quân bài rất là rất là quan trọng uh, ví dụ Luis Diaz, Thiago hay là Joe Gomez đấy thì thì uh, Naby Keita thì khả năng ra sân bỏ ngỏ đấy cho nên cho nên với uh, những cái kết quả này thì rõ ràng uh, mình mình thấy Liverpool uh, hài lòng uh, với một cái trận đấu mang tính chất thủ tục nữa thôi và chỉ tập trung vào cái đấu trường Hoàng Anh đi cho chắc dù gì nữa cái lực lượng cái nhân sự nó đã không đảm bảo rồi đúng chưa và những cái cầu thủ một trong ba cầu thủ này mà chấn thương hay là gì đó thì cái lượt về rất là nguy hiểm à, không phải lượt về mà cái giai đoạn tiếp theo của Hoàng Anh rất là nguy hiểm cho nên thà là bỏ C một đi đúng chưa đấy làm sao mà mà có kết quả tốt được cho nên rất là khó đó dù gì nữa thì với cái cá nhân cái quan điểm của mình thì Real tiếp tục sẽ là người đi vào vòng trong chứ không có một cái phép màu nào để cho Liverpool có thể lật ngược thế cờ để vào tiếp theo loại Real được còn quan trọng cái kết quả cái trận đấu như thế nào thì chúng ta chưa biết được bởi vì đây là cái đội hình dự kiến mà thôi nếu tung ra cái đội hình này thì mình vẫn nằm Real đó cho dù gãy mình vẫn chịu đúng chưa đó cho nó an toàn đúng không đấy tiếp theo nữa chúng ta sẽ chuyển sang cái tỷ lệ kèo ở thời điểm hiện tại thì nhà cái à, đang niêm yết cái mức kèo ở à, cái trận Nhà cái đang niêm yết chỉ mức chủ nhà Real Madrid chấp 1 phần tư và đang nâng dần lên cái mức chấp nửa trái một cái tỷ tín hiệu à, khá là thấp và bởi vì à, bởi vì ở trận trước đó đã chiến thắng 5-2 rồi tại sao lượt về lại chấp thấp như vậy có khả năng nhà cái đánh giá Real Madrid À, chỉ chơi à, vừa đủ sức ít nhất là một, có một trận hòa hoặc là một trận thắng nhẹ mà thôi đấy à, cho nên cho nên không để cái tỷ lệ kèo chấp cao đúng không anh em đó à, và một điều nữa có thể ở à, có thể một cái trận đấu mà liver nó sẽ thắng như cách biệt tầm khoảng 1 đến hai bàn cho nên cái thế trận cái trận đấu này rất là khó đoán rất là khó đoán luôn về cái tính chất lúc nãy mình đã phân tích cho anh em rồi nó giờ dễ ở cái chỗ đó là về mặt lý thuyết của mình thôi đấy còn thực tế nó đá thì chúng ta không biết được và chúng ta sẽ chuyển sang cái tỷ lệ kèo này thì chúng ta phân tích sâu đi một tí về tỷ lệ kèo này thì rõ ràng ở cái mức kèo chấp uh, nửa trái và chấp 1 phần tư này Real Madrid đá trên sân nhà thì đa số là thua kèo rất là nhiều ok trong 5 trận này mới chỉ thắng đúng một trận ok anh em khi áp mức tỷ lệ chấp nửa trái và 1 phần tư như thế này và Liverpool ấy thì cái hiệu số thắng của họ cũng không được cao khi họ đá trên sân khách đúng chưa anh em có chỉ được hai cái trận thắng khi áp mức kèo này thôi đó là hòa trước ờ, Man City và à, cũng khá là lâu rồi còn lại trong 2022 gần đây thì họ đã thua Man City khi áp mức kèo này tiếp tục là cái mức tỷ lệ kèo tài xỉu 3 ở à, kèo tài xỉu 3 thì à, chính Real cũng vậy ở trong những trận gần đây trong cái khuôn khổ La Liga và được đá trên sân nhà đấy à, hoặc là gặp à, gặp RB Leipzig ở trong khuôn khổ cúp C1 ấy thì cũng không vượt qua mức kèo này chỉ gặp cái ông này là cái đối thủ yếu trong cái cúp uh, cái khuôn khổ mà mà mà uh, cúp uh, vô địch các câu lạc bộ anh em đấy thì không nói rồi nhưng khi gặp đối thủ sư sương tí ví dụ Malaysia này hoặc là Osasuna hoặc là Real thì cả Real cũng đều không vượt qua cái mức kèo này trong khi đó thì Liverpool lại vượt qua cái mức kèo này từ hòa cho tới thắng chỉ để thua một cái trận gần đây mà thôi cho nên những cái con số này thì cái kết quả mức kèo đi về tài xỉu 3 thì cũng chấp nhận được nhưng rất là nguy hiểm rất là nguy hiểm và cái kèo này cái kèo này ấy thì mình rất sợ là nó đi về cái vị hòa đó, rất sợ là vị đi hòa đó và kèo tài xỉu 3 ở kèo tài xỉu 3 thì mình vẫn đánh giá cao kết quả xỉu 3 nó sẽ ổn hơn so với anh em nằm tài 3 đúng chưa em đấy à, cho nên cho nên à, với cái những cái nhận định trên thì à, mình, mình vẫn kết với anh hơn nhưng nếu anh em nằm Real à, nếu anh em nằm Real anh em nên lót cái vị tỷ số một điều đúng chưa đi một điều là cả hai à, đều có thể hài lòng trong cái kết, kết trận đấu này đấy hoặc là anh em đánh cái kèo tài thì em nên lót cái vị tỷ số một điều đó nói chung là rất là khó để cho anh em nói còn kèo dễ chơi nhất đó là mình nói với anh em đó là chúng ta chơi cái kèo à, kèo góc thẻ à, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì cái thông số góc của liver à, trong những trận gần đây khi đá trên sân khách đấy thì tỷ lệ góc cũng tương đối ổn này đấy 8 góc này ba góc này ở trận này 7 góc này để trận này bảy góc này và liver đá sân khách góc rất là ok luôn ở trong khi đó Real đá trên sân nhà thì cái uh, hiệu số góc của Real cũng tương đối ok đúng anh em đấy uh, Real đá trên sàn 6 góc này 6 góc này đấy rồi 7 góc và 11 góc này đúng chưa và hai thằng này đá góc rất là tốt cho nên cho nên cái lợi thế chắc chắn uh, về mặt sân bãi thì góc cũng sẽ 50 50 tuy nhiên thì cái kèo tài góc là cái kèo mình thấy khá là ok để cho anh em có thể đầu tư à, trong cái trận đấu này thì cái kèo tài góc thì mình sẽ cập nhật vào trong nhóm cho anh em có thể chơi và chúng ta chơi trong hiệp 1 hay là hiệp 2 thì mình sẽ cập nhật sau đó còn cái kèo thẻ nữa đó cái kèo góc và kèo thẻ nữa thì khá là ok và à, tiếp theo nữa là những cái kèo mã này chính này thì à, rất là khó nói đúng cho anh em rất là khó nói mình, mình vẫn kết à, kèo Real nhưng mà mình đi thêm vị tỷ số nữa cho chắc đúng không anh em đó còn em trùng à, ý à, nằm liver hay là anh em đi tèo tài xỉu như nào thì tùy anh em còn cái thông số và thống kê mình đã phân tích cho anh em rồi còn muốn kéo có cái tỷ lệ kèo chuẩn thì gần tới dọn lăng có đội hình mình sẽ cập nhật lại mình chốt lại trong nhóm để cho anh em có thể đầu tư đó à, và mình nói với trước anh em chỉ có chơi trên trang thì mới có những cái mã ví dụ là đánh góc đánh thẻ hoặc là anh em dằn cái tỷ số đúng chưa ví dụ như mình nằm Real nhưng mà mình bất quá nó hòa mình thua nữa nhưng mình ăn được tỷ tỷ số một điều hoặc là mình đánh cái kèo tài nhưng mà mình dằn vì tỷ số một một đó thì chúng ta ăn được tỷ số hoặc là chúng ta chơi thêm mã kèo rung đó nó về hai không đó, hoặc là một không cho liver thì anh em vẫn thắng ăn được những cái mã kèo rung thì anh em không lãi à, xin lỗi không lỗ thì anh em vẫn lãi đó từ hoại cho tới lãi đó là cái cách chơi khi anh em chơi chung nhóm với mình còn lại thì anh em nào muốn liên hệ muốn chơi chung thì chỉ việc liên hệ qua cái facebook của mình thôi mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách đăng ký để mà chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn đó thì à, về lâu về dài thì anh em sẽ có lãi ở những anh em nào đang xa bờ chơi một trận 50 củ 20 củ mà chơi chưa có cái cách uh, chơi kiểu báo qua hậu qua cò kiểu mà kiểu truyền thống báo xong đi ngủ làm sao coi kết quả đó thì chắc chắn anh em sẽ về lâu về dài anh em sẽ lỗ đúng chưa đó anh em nên suy nghĩ lại đi đấy xem mình đã chơi đúng chưa và thay đổi cái tư duy của mình chưa đấy còn lại thì à, để được chơi chung thì à, cái điều kiện mình đã nói rất là nhiều lần với anh em rồi đấy thì thì anh em nhớ à, để lại cái bình luận sau khi xem xong cái video này đó dự đoán Real có thắng được Liver hay không hay là mỗi trận đấu hòa